quay vào sắc thân để lắng nghe hơi thở ta cảm nhận và thấy ra những gì là khối nghiệp thức gã nhờ bốn đại đệ được hiện hữu để tư duy và để cùng giao cảm cổ nhiên thân này là một tập hợp của sự vay mượn từ các yếu tố bên ngoài mà con người cho đó là tạm chấp nhận như thế Nhưng để được làm người Và để có được đức tính cao thường hơn thì Khối ân nghĩa bao la rộng lớn Giữa Phật và chúng sanh Giữa người và người Giữa muôn loài và vạn vật Cho đến mỗi sát na trong khoảng hư lân Ta cũng đều cần trang trọng nghiêng mình cảm tạ niềm ân huệ sâu xa ấy bởi chính những duyên lành nhân thiện và bao nghịch cảnh nghịch duyên từng hội tụ nơi kiếp người mà ta đang có mặt đều là những bài học giúp ta trưởng thành cho một sự thấy biết đúng đẳng hơn lên tạ ơn bản tính thuần nhiên từ tài chẳng vướng lùi phiền rong chơi hiên ngang đi giữa cuộc đời chưa từng xẹp nẹp lòng người độc trong bản nguyên sơ thả giữa dòng ngược xuôi xuôi ngược sắc không cội tình thi phẩm trường thiên cảm tà bốn tác giả tuệ minh thích phước toàn nghệ sĩ ưu tú phong thủy

bàn tình thuần nhiên từ tài chẳng vương lùi phiên rong chơi hiên ngang đi giữa cuộc đời nét lòng người đọc trong bằng nguyên sơ thả giữa dòng ngược xuôi xuôi ngược sắc không khối tình tâm trúng trinh sang ngân ơi tà ơn vượt cuộc mất con không rơi vào cành mọi mòn tiếc thương tâm trong sàng lòng không vương đổi chân vững bước dầm trường an nhân duyên giúp nhau truyền hoạn ưu phiền bất an truyền cách sông những vội vang trở về hơi thở an bang nghiệp trân tạ ơn rõ biết từ mì chiêm bao để bình minh sang vậy chào chinh dạy con trồng chữ nước nhà vi tiên từ tâm nương phép thành hiền sự thế trong sáng lời khuyên chẳng ham để mỗi giây phút nhẹ nhàng chuyện từng tham dục sát na thực tài nhiệm mâu chữa lành căn bệnh khổ sâu nghìn ơn bóng mát cành chùa Chúng sanh bốn loài hướng về tựa nương Gieo hạt thánh trùng hiểu thương Tươi vương tâm hành Thanh lương gốc cành những tấm lòng thành mang tình việt tộc tin anh sáng người về xa khắp nẻo phương trời nghiệp trần nghìn xưa nguyện nương diệu pháp thường vượt ngoài sau nẻo sớm trưa tạ ơn cạnh ngộ tương lân lên đường sưởi ấm tinh thần cho nhau nhìn trong mưa nắng dài dâu chân tâm nhận rõ sáng giàu phù nỗi ham khắc niệm công phu ngoài hằng hoáng chuyện oán thù thành thân gieo duyên cùng khắp xa gần bổn loài nhận biết gốc chân tánh đồng tạ ơn những tấm lòng trong công đức xây dựng cửa không lâu bền phát tâm chẳng nhớ chẳng lòng thông suốt tựa đen diệu soi tạ ơn những sự cho đi cách cho không đời mong khi đáp đền ngủ hằng đêm buông thư tình tài nhớ quên nhẹ nham tạ ơn những tâm lòng vang trang thiền duyên nương chánh đạo pháp thâm uyên chuyện hóa túc nghiệp ưu phiền lời tạ ơn ta cuộc trưởng thành băng đèo vượt ai thác gần vươn lên trôi rèn ý chí vững bên khẩn thành tâm nguyện đáp đền nghĩa ơn trần cát bụi gã thân vào đời hòa chung nhịp sóng đất trời yêu thương trang trại người người đều tạ ơn bất tận dòng đời cao thượng hèn yêu ngược xuôi giữa dòng chuỗi sanh tự vong vô cùng nào ai trong đầy đã không luân hồi tạ ơn tất bậc kiếp người thời gian chẳng có để ngồi lúc đào trai ngang vương vai vượt thoát ngút ngang từ sanh tạ ơn chủng thiền ham linh đường đời xây nên tình người giang hồ giữa cuộc khóc cười tần số sương khổ buồn vui sang khởi tâm niệm thiền thay đèn đông tây nam bắc là quen tất lòng vững bền kiên đành dung thông tuệ quang sáng tường ánh hồng triệu dương tạ ơn tông phật hiệu thương về xa thấu khắp muôn phương trời người bốn loài sự sống diệt pháo đèn tuệ cứu đời trầm luân tạ ơn đức hành thiền tăng hạt giống dài thoát đầu tròn áo vuông ướp sông giới đình tuệ tỏa thơm hương thiền nồi ham giáo điện thâm uyên phá ác dẹp giặc nào phiền bố má lên đường tiếp bước đồ dần thân tuyệt phụ sương xa dại dâu tạ ơn khắp nẻo địa cầu thân sơ thường hạ cung hầu tường thấy kiếp người chỉ mong manh vào ra lên xuồng tựa canh lia cảnh thường thanh tình hương bay trung hòa tâm tư rộng mở bao la quãng dòng biển hiền sát na vô thường à tạ ơn chất dòng thân thương loan về thấu tầng dầm trương nước non à đẹp nâu sắc ờ, son xinh ờ, tươi ờ, nếp đào à ơi xinh tươi nếp đào cõi lòng mà nhớ như à ơi tạ ơn không dời thái hư liệu nhiên vô sự buông thư lặng bình trong ngoài chiều sáng minh minh tường đóng ẩn hiền thể hình sắc không tạ ơn thông thoáng tâm hồn liệu ngộ thâm diệu bản môn tâm truyền phất đại đạo chân gốc thiền linh hoạt xuyên suốt uyên nguyên trong ngần gã thân bảo ảnh phù vân sẵn đôi tay ảo biển trần lội trơ gan giữa cuộc bể dâu băng ngàn non biển vả khâu đồ đời xả thân đi giữa kiếp người tạ tới sương gió vẫn cười I'm